trái lòng mà nhìn tôi em quý when you know it ends. love. chưa quen đường thì ta trải ngoài còn tôi vẫn cứ đứng đợi em nhẹ bước đến như đã thôi hẹn chờ chờ cho em mây vì tôi đã lỡ yêu em cũng may đường về nhà em quá xa khóc tôi mong chợt nhận ra đã yêu em rồi sáng trong cho mình ngừng trôi do ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói mãi sao để cho anh ngóng em đi về khoảnh khắc tôi chưa nên cầu hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió times I right now. nhớ thương em tôi đưa em về bầu trời sao sáng lên dõi ánh mắt em trong lòng tôi nhớ thương em lỡ mai sau đây chẳng thể